Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tút của Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang.com Trong video trước, Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như là giới thiệu cho bạn những nội dung ờ, chính trong chuỗi series video hướng dẫn cách sử dụng ờ, sàn MEX cho người mới bắt đầu chi tiết từ A đến Z rồi đúng chưa ạ? Thì bạn nào chưa xem video đó, mình sẽ để link video ở dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu cho bạn MEX là gì cũng như là ưu điểm, nhược điểm của sàn Bex so với các sàn là giao dịch crypto khác. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Đầu tiên nhất, MEX là gì ạ? MEX hay uh, MEX Global là sàn giao dịch uh, crypto tiền điện tử tập trung hay gọi tắt là sàn uh, CX đấy. Và đây là một trong những sàn uh, giao dịch hàng đầu thế giới Sunmax thì được thành lập vào tháng 4 năm 2018 tại Singapore và chỉ thêm ấy, Singapore là một trong những nước ờ, có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nhất trên thế giới. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn à, ưu điểm của sàn Bex ờ, so với các sàn giao dịch crypto khác. Đầu tiên nhất là tính ờ, an toàn và ổn định với kiến trúc hệ thống đa tầng đa cụm. Tiếp theo thứ hai là hiệu suất cao, sử dụng công nghệ động cơ lên đến 1 triệu lệnh trên mỗi giây. Kế nữa là đa dạng tính năng, đa dạng thị trường giao dịch từ ờ, support Trading này đến ờ, Smart Contract tức là giao dịch hợp đồng thông minh đấy. Đi kèm với đó là vô số các chương trình ờ, ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho các holder sở hữu token mới của sàn MEX. Rồi ngoài ra là đa dạng sản phẩm như giao dịch Spot này, rồi giao dịch Margin hay long pass cũng như là Kickstarter, rồi mới DeFi hay MD, mấy Zone, Staking, ETF vân vân. Rồi kế tiếp là phí giao dịch của sàn MEX thì tương đối thấp, chỉ khoảng 0,2% rồi à, phí nạp tiền thì hoàn toàn miễn phí 100%. À, và hiện tại thì Make đã có app ứng dụng à, sử dụng cho thiết bị di động như Android, iOS của iPhone và cả trên web giúp cho người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi. Ok thì đó là những ưu điểm của sàn Make. Vậy nhược điểm của sàn Make là gì ạ? Đầu tiên nhất ý, thì thỉnh thoảng Make vẫn xảy ra lỗi hệ thống nhỏ ở giao diện web cũng như là giao diện Make thì hơi phức tạp cũng như là khá nhiều thông tin. Nhưng thực tế những lỗi đó thì không đáng kể lắm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 Rồi ngoài ra mình cũng sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tải app Max à, trên thoại Android cũng như là iOS của iPhone. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.